đồng hồ vừa tích tắc khi đến chỗ hai giờ sao giấc ngủ đêm nay của anh rất khó hơn như khi mọi ngày rồi nhiều đêm quanh như thế em đã không còn như lúc xưa Lúc em buồn đã có điều khác Thấy anh xóa tan mọi mệt Đời hư ảo đưa em vào cơn mê Gọi em để bên ai sát vai Mỗi ngày như thế em đều dù cảm xúc ngầu để tìm niềm vui Chạy theo những sao phù du Tàn trò qua đêm đêm cuối mà anh nghĩ về em thôi anh phải đi